Địa ốc Vista xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 9 Đất mặt tiền đan Kia, phường 7 Diện tích 1.394m2, có 300m2 đất xây dựng, mặt tiền 18m, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường nhựa lộ giới 16m, cách trung tâm Đà Lạt 6,5 km, 4 phút ô tô tới chợ số 6, gần trường học cây xăng, khu dân cư, cách thị trấn Lạc Dương chỉ 2,5 km, giá 28 tỷ. Đất khu quy hoạch An Sơn, phường 4, diện tích 281m2, thực tế 581m2, 300m2 đất vườn ngoài sổ. Sổ riêng xây dựng, hiện trạng trên đất có nhà tiền chế đang kinh doanh homestay, hướng Đông Nam, đường nhựa ô tô, đất cách trung tâm Đà Lạt 4km, view cao thoáng khu dân cư đông đúc, yên tĩnh, giá 23 tỷ. Hai lô đất Thái Phiên phường 12, diện tích 65m2, sổ nông nghiệp phân quyền 7 nhà, hướng Đông Bắc, đường bê tông 3m, đất cách chợ Đà Lạt 8km, bán kính 1km chợ trường học, giá 550 triệu. Đất hẹn Hùng Vương phường 11, diện tích 1.752m2, thực tế 2.102m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường ô tô dốc nhẹ, đất cách chợ Đà Lạt 7km, cách đường Hùng Vương 1km, giáp suối, xung quanh nhiều địa điểm du lịch như nhà để chiêu, tiệm cà phê nhà bên rừng, giá 9 tỷ có tách bán lẻ lô 12 diện tích 500m2, giá 6 triệu trên mét vuông, lô 3 diện tích 1.100m2, giá 5,3 tỷ, mua lẻ có tách sổ riêng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Five Star, địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, hotline 0937 055 333.